Sau đây là chúng ta sẽ sang tiếp với nội dung đó là tính chất hóa học. Đây là trọng tâm của cái bài về nhôm này nên là chúng ta hãy chú ý nhé. À, đối với bài nhôm thì chúng ta không còn xa lạ nữa khi chúng ta học lớp 12. Khi chúng ta học lớp 9, chúng ta đã có một cái bài riêng liên quan đến tính chất chung của kim loại và cũng có một bài riêng có liên quan đến nhôm rồi. Tuy nhiên, đối với lớp 9 thì cái mức độ của chúng ta nó chỉ là một cái mức độ khá là hạn chế, khá là hạn hẹp khi mà chúng ta đưa ra các tính chất. Ví dụ nhôm phản ứng với chất này, nhôm phản ứng với chất kia và thể hiện các tính chất đó thông qua phương trình hóa học. Tuy nhiên, đối với chương trình lớp 12 thì nâng cao hơn một chút đó là mặc dù tính chất như thế chúng ta phải mở rộng hơn là ngoài các chất đấy ra thì nhôm có phản ứng với các cái chất nào khác cùng loại hay là khác loại hay không và trong phản ứng đó thì nhôm đã thể hiện tính chất gì ví dụ tính oxy hóa hay là tính khử hay là cả hai tính chất được chưa nhỉ vậy chú ý giúp thầy duy nhé chúng ta sẽ uh, đi vào cái phần tính chất hóa học này nhưng trước tiên chúng ta sẽ làm về cái phần tổng quan về tính chất hóa học này trước như ở phần đầu của video thầy Duy đã nói rồi, đó là cái phần tổng quan này chúng ta hoàn toàn có thể suy luận được từ cái cấu hình electron của nhôm. Được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ thầy Duy sẽ viết lại cái cấu hình electron của nhôm nhé. À, nhôm của chúng ta thì là có số hiệu nguyên tử là 13. Như này, được chưa? Đây cấu hình nguyên tử của nhôm như thế này. Thì chúng ta thấy rằng là để tạo thành cấu hình bền, để đến xu hướng là cấu hình bền thì nhôm có thể là nhận thêm vào 5E. Nhận thêm vào 5E hoặc là mất đi 3E. Được chưa nhỉ? Thì so sánh về xu hướng giữa 5 và 3 thì rõ ràng là cái lượng ít hơn nó sẽ là cái xu thế của nhôm. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây là xu thế của nhôm sẽ là gì nhỉ? Mất đi 3E ở cái lớp ngoài cùng này. Được chưa nhỉ? Và khi mất đi electron như vậy thì nó khẳng định nhôm sẽ mang một cái tính chất đó là tính khử các em nhé. Đây, chúng ta có thể viết nhôm tạo thành nhôm 3 cộng và giải phóng ra 3 electron như thế này. Nhìn chung về tính khử của nhôm thì yếu hơn các kim loại kiềm và kiềm thổ. Ở đây rõ ràng là chúng ta thấy uh, hai cái minh chứng. Minh chứng thứ nhất là theo định luật tuần hoàn, theo định luật tuần hoàn. Được chưa nhỉ? Chúng ta đã học chương trình lớp 10 rồi. Có nghĩa là càng về sau thì cái tính khử kim loại sẽ giảm dần ở trong cùng một chu kỳ được chưa ở trong cùng một chu kỳ tính khử nó sẽ giảm dần được chưa nhỉ đấy phải lưu ý như vậy hoặc là chúng ta có thể là uh, thấy được cái tính khử yếu này thông qua là chúng ta nghiên cứu về cái dãy điện hóa. Như vậy tính khử yếu nhá, tính khử yếu hơn này, các kim loại kiềm và kiềm thổ chúng ta có hai cái cơ sở để chúng ta có thể bám vào đó để phân tích. Thứ nhất là định luật tuần hoàn và thứ hai